Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, hiện tôi là chuyên gia cố vấn về đầu tư bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi làm cái video này để uh, tôi muốn chia sẻ với các bạn 8 cái bí quyết vàng để uh, kinh doanh uh, bất động sản có thể sinh lời ha. Đầu tiên, cái tiêu chí đầu tiên đó là uh, bạn phải đặc biệt lưu tâm tới cái câu thần chú vị trí, vị trí và vị trí à, vị trí của bất động sản là cái yếu tố hàng đầu à, và là cái cơ sở là để định giá tài sản à, thế nên là à, khi mà lựa chọn có bất động sản có vị trí tốt có nghĩa là nhà đất có tiềm năng phát triển cao nhất là tiềm năng tiềm à, tạo thị ví dụ như đó là cái tốc độ mà hình thành đô thị và thu hút người dân về ở tại cái khu vực đó thì chỉ khi mà cư dân sinh sống nhiều đông thì cái khu đó nó mới có giá trị bất động sản đó nó mới tăng lên được ha và cái à, tiêu chí thứ hai à, đó là khảo sát dự án vào lúc chiều tối thường là đa số mọi người thường đi coi nhà vào lúc à, sáng sớm à, hoặc là những cái lúc mà vắng à, mình mới đi coi nhà ha nhưng là nếu mà bạn à, đi coi nhà cái thời điểm đó thì nó khó có thể là thấy rõ những hoạt động hay những cái sinh hoạt của ở cái khu đó ờ, và bạn cũng không thể nào biết được là nó có bị kẹt xe hay không và nó có cái vấn đề gì ở cái khu vực đó hay không nên cái cái ờ, quan trọng là bạn phải đi xem nhà đó à, cái khu vực đó à, vào cái chiều tối ha thời điểm tan tầm hoặc là từ 20 giờ tới 21 giờ đêm tiêu chí thứ ba để lựa chọn bất động sản phù hợp à, là bạn à, tức là bạn sẽ tìm cái bất động sản phù hợp với túi tiền thường trường hợp là nếu mà phải đi vay thì cũng không nên vay quá tăng 50% giá trị của bất động sản nhằm để bạn không có bị áp lực về à, tài chính ha thì à, vượt ngoài cái khả năng ờ, chi trả thì đó ờ, bạn phải tính toán kỹ cái dòng tiền đối với các đợt thanh toán tiếp theo để không rơi vào cái áp lực hoặc bị hụt tiền buộc phải bán tháo cái bất động sản đó thì cái việc mà bán tháo nó nó sẽ dẫn đến, đến cái việc mà là bạn sẽ bị thua lỗ cái tiêu chí thứ tư là chỉ nên mua nhà mua tài sản có tính thanh khoản cao à, tức là mua bán dễ dàng và nhanh chóng nên tập trung hướng vào những bất động sản có thể tạo ra dòng tiền hoặc có thể là uh, cái khả năng mà có thể là cho thuê được hoặc là có thể bán được dễ dàng ha, trong một cái thời gian mà bạn định ra ví dụ bạn có mua bất động sản thì bạn sẽ phải bán trong thời gian 6 tháng hoặc là một năm hoặc 2 năm hoặc 3 năm gì đó thì đầu tư vào bất động sản loại này thì không chỉ có lợi tức từ tiền thuê nhà hàng tháng mà còn có giá trị tăng thêm từ cái lãi vốn ha rồi tiêu chí thứ năm đó là luôn kỹ lưỡng và khắt khe trong việc mà xem xét các pháp lý của dự án à, sàng lọc và lựa chọn các thương hiệu à, ví dụ nhà đầu tư nên lựa chọn những bất động sản những sản phẩm của những nhà đầu tư có uy tín đó là những cái doanh nghiệp mà bạn à, sẽ thấy rằng là họ xem những cái dự án của họ ha thì à, hoặc là bạn sẽ đến ngay cái cái dự án đó bạn hỏi dân cư sống ở cái ờ, dự án đó thì họ bạn sẽ biết được rằng là cái việc mà là chủ đầu tư họ thực hiện cái pháp lý đó nó có tốt hay không có uh, giao sổ đỏ cho bạn sổ hồng cho bạn hay không ha tiêu chí thứ sáu đó là chú trọng vào quy hoạch hạ tầng xã hội và kết nối giao thông à, trong đó những cái tiêu chí như là môi trường sống về trong lành thoáng đãng và được quy hoạch bài bản nếu mà như bạn á, là nhà đầu tư bạn có tài chính tốt xác định dòng vốn về dài hạn thì nên đầu tư à, những cái à, bạn có thể đầu tư đón đầu vào những cái dự án nó sẽ sắp và phát triển cái uh, kết nối hạ tầng ha và phát triển giao thông uh, thì cái việc đó nó sẽ tăng giá khả năng tăng giá rất là cao tiêu chí thứ bảy đó là bạn phải thuộc nằm lòng bài toán trắc địa đó là luôn ưu tiên bỏ tiền vào những địa điểm và những khu vực có giá trị đất cao hơn giá trị xây dựng à, giá tối thiểu của mỗi mét vuông đất là phải cao hơn gấp đôi giá của mỗi mét vuông nhà xây dựng đây chính là tiêu chí mà, mà trắc nghiệm cái tốc độ tối đa hóa tỷ lệ thuận với lại giá đất ví dụ như là giá xây dựng ở uh, phổ biến hiện nay khoảng 3 triệu đồng một mét vuông nếu giá đất dưới cái giá này thì uh, quá trình và thu hút dân cư sẽ chậm lại ngược lại những nơi mà có giá đất cao hơn giá thành xây dựng gấp nhiều lần thì tốc độ đô thị hóa tại khu vực đó rất là nhanh ha uh, tiêu chí thứ 8 đó là bạn phải biết quan tâm đến cộng đồng hãy khảo sát uh, kỹ láng giềng của mình trước ai uh, là nhiều của mình à, khi mà trước khi bạn à, quyết định là bạn sẽ đầu tư vào cái khu vực đó à, bạn có thể khảo sát vào ban ngày và ban đêm cả thứ bảy và chủ nhật ha có một để bạn có cái cái nhìn tổng quát à, về cộng đồng ở khu vực lựa chọn à, nếu mà hàng xóm tốt cộng đồng văn minh thì cái việc mà tăng giá bất động sản cũng à, sẽ là à, giúp à, cái bất động sản tăng giá rất là cao Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi Nếu bạn thấy cái video này có ích cho một ai đó hãy giúp tôi chia sẻ cái video này cho họ à, Và hãy subscribe cái kênh à, youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng cái video lên